Tôi sinh ra trong dã cảnh nghèo Mẹ cha tôi năm nay cũng đã có tuổi Bao năm qua bốn ba ngày thác Nước Đài Loan không như ai kia nghĩ đâu Sáng thức sớm vội vã đi làm Ngày làm xong đêm khuya tăng ca đến sáng Rộng xa bao năm qua cây cuốc Vì đồng tiền thân tôi giờ ngày sơ sáng Năm nay cũng đã ba năm rồi Lại một mùa xuân sắp đến tôi chẳng bên cha Đông sang xuân về tôi đây luôn mong nhớ bao năm qua tôi xa cách ôi quê hương thân yêu của tôi nhớ bóng dáng em yêu bạn bè lụy làng tre xanh em nhỏ đang đứng chăn trầu chẳng tôi nên về dù là cảnh cơm trao không cao sang không toàn tính đâu gian nan như cánh ở đời kia sinh ra trong gia cảnh nghèo Mẹ cha tôi năm nay cũng đã có tuổi Bao năm qua buôn ba ngày tháng Nước Đài Loan không như ai kia nghĩ đâu Sáng thương sớm vội vã đi làm Ngày làm xong đêm khuya tăng ca đến sáng dòng xa bao năm qua cây cuộc vì đồng tiền thân tôi giờ gầy sơ xa năm nay cũng đã ba năm rồi lại một mùa xuân sắp đến tôi trắng bên cha. Đông sang xuân về tôi để suy mong nhớ Bao năm qua tôi xa cách Ôi quê hương thân yêu của tôi bóng giang em yêu bạn bè lệ làng tre xanh em nhỏ đang đứng trăng trâu chẳng tuổi nên về dù là cành cơm trao không cao sang không toàn tính đâu gian nan như canh ở đời kia năm nay cũng đã ba năm rồi lại một mùa xuân sắp đến tôi trắng bên cha đông sang xuân về tôi đây suy mong nhớ bao năm qua tôi xa cách ôi quê hương thân yêu của tôi nhớ bóng dáng em yêu bạn bè lùi lan tre xanh em nho đang đứng chân trâu chắc tôi nên về dù là cạnh cột trao không cao sang không toàn tính đâu gian nan như cánh đời kia sinh ra trong dã cảnh nghèo Mẹ cha tôi năm nay cũng đã có tuổi Bao năm qua bốn ba ngày thác Nước Đài Loan không như ai kia nghĩ đâu Sáng thức sớm vội vã đi làm Ngày làm xong đêm khuya tăng ca đến sáng rộng xa bao năm qua cây cuốc vì đồng tiền thân tôi giờ gầy sơ sáng Năm nay cũng đã ba năm rồi Lại một mùa xuân sắp đến tôi chẳng bên cha Đông sang xuân về tôi đây luôn mong nhớ Bao năm qua tôi xa cách Ôi quê hương thân yêu của tôi nhớ bóng dáng em yêu bạn bè lụy làng tre xanh em nhỏ đang đứng chẳng trầu chẳng tuổi nên về dù là cảnh cơm trao không cao sang không toàn tính đâu gian nan như canh ở đời kia xa trong giá gạch hẹp Mẹ cha tôi năm nay cũng đã có tuổi Bao năm qua bốn ba ngày tháng Nước Đài Loan không như ai kia nghĩ đâu Sáng từng sớm vội vã đi làm Ngày làm xong đêm khuya tăng ca đến sáng dòng xa bao năm qua cây cuộc vì đồng tiền thân tôi giờ gầy sơ xa năm nay cũng đã ba năm rồi lại một mùa xuân sắp đến tôi trắng bên cha Đông sang xuân về tôi để suy mong nhớ Bao năm qua tôi xa cách Ôi quê hương thân đồng xanh em nhỏ đang đứng trăng trâu chắc tôi nên về dù là cành cơm trao không cao sang không toàn tính đâu gian nan như canh ở đời kia năm nay cũng đã ba năm rồi lại một mùa xuân sắp đến tôi chẳng bên cha đông sang xuân về tôi nơi suy mong đâu Bao năm qua tôi xa cách Ôi quê hương thân yêu của tôi Nhớ bóng dáng em yêu bạn bè Lùi làng tre xanh em nhỏ đang đứng chân trâu Chắc tôi nên về dù là cạnh tượng trao Không cao sang không toàn tính Đâu gian nan như cánh đời kia rúc gieo huynh đệ nỡ lìa tan sống ở đời có làm mới có ăn dẫu thế nhưng người ơi đừng quay gót khi lúc lỡ xa cờ đừng đôi lỗi tôi đây sống tệ bạc Nhớ lúc nghèo mình cùng khoác vai Cho đến lúc sáng giàu Đến lúc này bạn ngược lối đi Có chút thành công Bạn xem thường người bạn thua xưa Đó chính là tôi Bạn có nhớ chắc bạn đã quên rồi dù giàu sáng vẫn dưng nguyên chữ tình vẫn một lòng mình là anh em sao nay nỡ đành quên sống ở đời hơn nhau cái tình nghĩa hay sống với nhau lung lẽ ở đời thay vì sống hơn thua chúng ta cùng ngồi nhâm nhi cùng dịu nhau vật chất sao xanh bằng lương tâm tình nghĩa nay có chết đi đâu mang xuống được gì trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm được người anh em đừng vì lời danh mà đánh mất đi hai từ anh em rước gieo huynh đệ nợ lìa tan sống ở đời có làm mới có ăn dẫu thế những người ơi đừng quay gót khi lũng lơ xa cờ đừng đổ lỗi tôi đây sống tệ bạc nhớ lúc nghèo mình cùng khoác vai cho đến lúc sáng giàu tươi sống hơn thua chúng ta cùng ngồi nhâm nhi vùng dịu nhau lên không kinh không toàn tính vật chất sao xanh bằng lương tâm tình nghĩa nay có chết đi đâu mang xuống được gì trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm được người anh em đừng vì trong cuộc sống hôm nay rất khó tìm được anh em đừng vì lời dối mà đánh mất đi hai từ